Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, tôi đã áp dụng uh, chiến lược phân kỹ thuật VSA trong sử dụng Cancelim như nào. Tôi biết rằng là có rất nhiều bạn đã ứng dụng Cancelim, đó là một hệ thống phương pháp đầu tư tăng trưởng trong uh, đầu tư chứng khoán của mình. À, tuy nhiên nó không có kết quả, bởi vì sao? Bởi vì nếu các bạn không hiểu rõ được uh, là tại sao nó lại tăng hoặc là các bạn không hiểu rõ được những biến động bên trong nó như nào thì phần lớn chúng ta biết rằng là việc áp dụng nó không có kết quả đó là đều như nguyên đương nhiên đấy ạ. À và có rất nhiều người khi mà chúng ta áp dụng nó không có kết quả thì chúng ta nói rằng là ở ờ, chuyện bên nước Mỹ nó không phù hợp với chứng khoán Việt Nam đúng không ạ hoặc là chúng ta có rất nhiều lý do khác để cho nó đổ lỗi và bây giờ Dũng sẽ hướng dẫn các bạn đó là chúng ta áp dụng chiến lược đó là VSA phân tích kỹ thuật VSA trong tìm hiểu về phương pháp phân tích trong cái Casalim á Casalim thì có rất nhiều các mô hình khác nhau như là mô hình tay tay cầm rất nhiều người ở ờ, khi chúng ta chia sẻ mô hình tách tay cầm thì thực sự là ờ, nó không đúng bởi vì nó không đúng bản chất thì bạn áp dụng nó bị sai hoặc là có những người thì áp dụng vào mô hình hai đáy nó cũng bị sai áp dụng mô hình phẳng nó cũng bị sai bởi vì nguyên nhân vì sao chúng ta không nắm rõ được bản chất ở ờ, khi mà nắm không nắm rõ được bản chất thì chúng ta không hiểu rõ được quy luật không hiểu rõ được quy luật thì chúng ta không có những quy trình không có quy trình thì chúng nó hiểu nguyên lý mà không có nguyên lý thì làm sao chúng ta có checklist để chúng ta có thể đưa ra những bước để chúng ta thành công được nên chính vì vậy thì chúng ta là áp dụng chúng ta bị thất bại mà thất bại thì chúng ta mất tiền mà mất tiền thì chúng ta sẽ không dám tham gia hoặc không dám áp dụng nữa và chúng ta vẫn luôn luôn cứ sợ hãi như vậy vậy làm sao để chúng ta có thể áp dụng ở à, cái phân tích kỹ thuật VSA giải thích được tất cả quá trình biến động của cổ phiếu cũng như là làm sao để biết cái cổ phiếu mà chúng ta yêu thích những cổ phiếu mà chúng ta uh, có thể theo dõi có thể tăng được hay không ok ạ và bạn biết rằng Caselin là hệ thống phương pháp đầu tư tăng trưởng và giúp các nhà đầu tư cá nhân có thể đạt được 50 đến 100% lợi nhuận một năm một cách bền vững à, có rất nhiều bạn ngoài kia thì khi mà Dũng chia sẻ cái điều này thì các bạn thấy là nó không an toàn hoặc là những điều đó nó chỉ là những cái điều gọi là nói phét hay là khoác lác thôi nhưng uh, Dũng đã nói với các bạn đó là nếu các bạn theo dõi uh, một chuỗi video của Dũng từ uh, ngày hôm qua và chúng ta sẽ tiếp tục khoảng độ 2 đến 30 ngày thì cái việc mà chúng ta có thay đổi hay không thì lúc đó chúng ta hãy uh, bình luận đúng không nên chính vì vậy thì khi mà chúng ta đang theo dõi hoặc là chúng ta đang có mặt ở đây thì hãy theo dõi hết những video của Dũng và tiếp tục theo dõi những video tiếp nên việc mà chúng ta uh, nhất là chúng ta comment này chúng ta đánh giá hoặc là chúng ta đăng ký kênh để chúng ta có những cái chương trình tiếp theo và ờ, bởi vì những cái chương trình nó còn rất là dài nên kiến thức ở trong những buổi này nó chỉ là một phần rất nhỏ trong một chuỗi video mà cũng chia sẻ thế đầu tiên chúng ta nói là mô hình phẳng thì mô hình phẳng nếu chúng ta theo cái chia sẻ mà chúng ta thấy ở trên thị trường đó là gì ạ nó là một cái quá trình đi ngang rất là dài nhưng tuy nhiên thì dài chúng ta phải hiểu là uh, tích lũy như vậy thì bao giờ nó lên đúng không bao giờ lên thì ở đây trước mắt thì các bạn sẽ nhìn thấy là uh, O'Neill là một cái nhà đầu tư huyền thoại và cũng đã một trong những người rất là nổi tiếng ở, ở bên nước Mỹ và rất nhiều người khi mà áp dụng cái chiến lược đầu tư của Caslim hay là uh, mà O'Neill đã phát minh ra hay chúng ta gọi là những người uh, đã viết sách uh, làm giàu với chứng khoán thì các bạn thấy là đây là một hệ thống phương pháp mà nó thực sự nó rất là tuyệt vời đúng phải nói là rất là tuyệt vời nếu chúng ta hiểu thì Dũng tin chắc là chúng ta sẽ rất là thành công thế thứ nhất tôi chúng thấy là trong phương pháp này thì chúng ta vẫn cần phải biết rằng cái xu hướng nó phải là trend đi lên tức là xu hướng đi lên đấy chúng ta nhìn thấy một cái diện trend đi lên như này và sẽ có dao động rất là nhiều đúng không ạ và ở dưới chúng ta là vùng hỗ trợ phía trên là vùng kháng cự thế thì nếu mà chúng ta thấy quan sát đây thì cái dao động của nó từ cái biên hỗ trợ và kháng cự khoảng 15 phần trăm thì rõ ràng là dao động rất là lớn đúng không ạ 10 đến 15 phần trăm dao động rất lớn và chúng ta biết rằng là à, cái việc mà rất nhiều lần mà cái cổ phiếu chúng ta gọi là bứt phá trên cái đường gọi là kháng cự phía trên này khoảng độ 10 sen và đi lên thì đây chúng ta còn để mua thế có bao nhiêu các bạn đã mua ở những vùng này bị thua lỗ rồi ạ có bao nhiêu các bạn đã mua ở vùng này đã bị thất bại rồi cho nó sẽ comment à thế khi mà chúng ta mua khi nó vượt qua đỉnh chúng ta đều thất bại hết và chúng ta bảo là cái này nó không đúng bởi vì phần lớn các nhà đầu tư chúng ta gọi là khốn khổ khi mà chúng ta mua qua đỉnh này. sau đó thì nó không lên mà thậm chí là bị gãy và các bạn biết rằng là Ờ, thường thì đây những cái điểm mua chính và chúng ta chỉ mua khi nó vượt thoát và nếu nó vượt quá 5 phần trăm là chúng ta sẽ không mua nữa và chúng ta chỉ từ cái điểm chúng ta vượt kháng cự lên đến điểm đỉnh này chỉ có 5 phần trăm thôi ạ có nhiều bạn cứ hỏi là à, nó trên 5 phần trăm 6 phần trăm có mua đấy không thì về nguyên lý chúng ta sẽ không mua nữa tuy nhiên thì ở đây chúng ta à, làm sao để chúng ta hiểu là chúng ta mua có độ an toàn cao nhất đúng không ạ độ an toàn mới là càng quan trọng bởi vì nếu chúng ta hiểu đơn giản à, phương pháp phân tích kỹ thuật theo kiểu à, à, mô hình phẳng như này thì nó đơn giản thế bạn biết rằng là trên thị trường thì có rất nhiều các hệ thống phương pháp phân tích phẳng như này và chúng ta thấy là cực kỳ đơn giản và một cái cái hệ thống phương pháp mà chúng ta cũng rất nhiều người đã quan sát theo dõi và cũng được rất nhiều những người nhà đầu tư ứng dụng vào đó là phương pháp hình hộp của Davat ạ. Đây chính là cái phương pháp hình hộp của Davat thế vì ở trong phương pháp phình hộp của Davat thì bạn biết rằng là nếu chúng ta ứng dụng vào thì cũng sai rất là nhiều đúng không ạ sai rất nhiều và chúng ta cũng không biết vì sao chúng ta sai nên đây là cái cách để chúng ta hiểu vì sao chúng ta sai đúng không thứ nhất là bước một chúng ta sẽ cần phải xem là cái vùng kháng cự ở phía trên này nó có những đặc điểm gì để chúng ta biết rằng cổ phiếu của chúng ta nếu mà nó lên thì nó khả năng thành công thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ thấy ở đây là một là chúng ta nhìn ở phần kháng cự đúng không ạ chúng ta nhìn là cái vùng kháng cự phía trên đây chúng ta nhìn là rất nhiều vùng kháng cự này nếu cái vùng kháng cự mà chúng ta đang thấy ở đây là khối lượng nó bắt đầu nó có gì ạ à? khi nó vượt đỉnh các bạn nhớ nhá có thể nó vượt đỉnh hoặc là nó dấu hiệu vượt đỉnh mà khối lượng nó nhỏ dần tức là nó vượt qua đỉnh mà khối lượng nhỏ dần thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nó xuống yếu đi mà các bạn biết rằng là chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy là nếu mà giai đoạn đầu nó có thể là nó vượt đỉnh hay là xác đỉnh khối lượng nó giảm 4,3% à, tiếp theo nó là nó vượt qua đỉnh chúng ta nhớ nhá phải vượt qua đỉnh còn nó không phải vượt qua đỉnh lại khác nhá nó giảm 6 phần trăm đúng không và đây khoảng 8 tám bảy phần trăm tức là cái việc mà chúng ta đo lường bằng phần trăm về khối lượng á vì khối lượng nó quan trọng nên khi mà nó chúng ta thấy là nhiều lúc nó vượt qua đỉnh khối lượng nó thấp hơn so với những cái điểm kháng cự trước đó đúng không đây những cái đỉnh trước đó thì rõ ràng là chúng ta thấy là vượt đỉnh mà gọi là quy luật nỗ lực thành công cái vượt đỉnh mà cái nỗ lực nó không thành công tại vì cái cái cái, lượng khối lượng nó không đảm bảo thì cái khả năng chúng ta là uh, tín hiệu giảm là rất là cao Thì một số trường hợp thì nó nó vẫn tăng các bạn đâu ạ có rất nhiều trường hợp một số trường hợp nó thực tế nó không nhiều nó vẫn tăng bởi vì những cổ phiếu đó nó là những cổ phiếu bo cung giữa bo cung là gì ạ bo cung là nhà đầu tư lớn họ đang nắm giữ rất là nhiều tức là cái nhà đầu cái ấy, họ nắm giữ gần hết nên cái việc mà vượt qua đỉnh mà nó khối lượng thấp thì những cái dạng đấy thực sự nó rất rủi ro thì Dũng sẽ làm những video sau này chúng ta hiểu rõ và phân tích dựa trên cái này để chúng ta nắm rõ được đấy là chúng ta thấy là đầu tiên là chúng ta gọi là trong mô hình để mô hình phẳng thì chúng ta đã thấy rằng là cái đỉnh này trước khi nó vượt đỉnh thì thường là những cái khối lượng nó phải in tăng ít nhất là 50 phần trăm ít nhất là 50 phần trăm so với cái cái cái cái, cái đỉnh ở đây đây là ít nhất là càng cao càng tốt những cổ phiếu mạnh nhất là phải tăng khoảng độ ờ, một đến hai trăm phần trăm với giá tăng mạnh nhá với giá tăng mạnh đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ nhưng tuy nhiên chúng ta cần phải là cần hiểu thêm một cái tín hiệu nữa đó là đáy tại vì các bạn biết rằng là cái vùng hỗ trợ đáy này chúng ta nhìn thấy cái vùng hỗ trợ đáy này nếu bình thường thì chúng ta thấy là những cái vùng đáy này, này mà khối lượng nó còn gia tăng chúng ta nhớ là cái vùng đáy nó này nếu mà tiếp tục khối lượng gia tăng thì nó có bị gãy kênh là khá cao các bạn nhớ nhá Ờ, ở đây chúng ta hiểu là, là nếu cái vùng vùng đáy này hoặc là chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ này này mà khối lượng nó cứ gia tăng thì khả năng nó bị gãy kênh giảm sâu nữa là rất là mạnh nên nhiều trường hợp thì chúng ta thấy là nó chưa gãy chúng ta chưa bán đúng không vì nó chưa gãy nên chưa, chưa bán nên rõ ràng chúng ta ép nó phải gãy cho nó bán cho nó cắt lót thì rất nhiều nhà đầu tư bị lỗ ở trong trạng thái như vậy thế ở đây ở trong cái VSA thì bạn biết rằng là trong cái mô hình phẳng á nó có khoảng bốn dạng các bạn nhớ nhỉ nó có khoảng bốn dạng khác nhau như hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ cho bạn đó là một dạng nữa để chúng ta thấy rằng là thực sự nếu chúng ta hiểu rõ về nó thì mẫu hình phẳng nó rất là tuyệt vời và chúng ta hiểu được về nó thì chúng ta mới kiếm được tiền và đây chúng ta nhìn này đây khi mà những cái khối lượng ở phía sau này tức là cái việc mà nó rũ bỏ qua những cái vùng hỗ trợ này khối lượng nó thấp hơn thậm chí là nó rũ thấp hơn nếu trong cái vết A thì chúng ta gọi là những cái điểm pin tức là pin tức là rũ bỏ toàn bộ à, toàn bộ mà khối lượng lại thấp đi chứng tỏ là lượng cung giảm đang giảm đi rất nhiều đúng không ạ khi lượng cung mà bán ra khi nó gãy vùng hỗ trợ giảm đi rất nhiều nhưng về phương pháp phân tích kỹ thuật khác á, thì họ thấy là bị gãy như này là họ sẽ rất hoảng sợ họ bán ra bởi vì nó bị gãy kênh rồi gãy đường SMA 20 hoặc là 50 rồi thì bán ra thì thường sau khi bán ra thì nó có một tín hiệu xác nhận lúc này là nhẽ bình thường là chúng ta có thể mua sớm ở đây hoặc là chúng ta mua đợi vượt đỉnh thì chúng ta đã vừa bán xong thì mua lại rõ ràng rất khó mua đúng không nên đấy chúng ta thấy là nếu mà để cho cái gì cái vùng hỗ trợ này này nó mạnh thì chúng ta thấy là khối lượng khi nó gãy kênh nó phải thấp đi nhưng tuyệt đối là chúng ta không mua ở những cái vùng gãy kênh này mà chỉ khi nào nó xác nhận những tín hiệu mua khối lượng lớn thì ta mới mua thế thì có một cái mẫu hình để chúng ta nhìn thấy rằng là đây là một dạng mẫu hình phẳng các bạn nhìn thấy không ạ thế thì dạng mẫu hình phẳng này nó khối lượng tăng rất mạnh ạ thế trong cái slim á, thì bạn thấy là những cái qua dao động ở đây nó sẽ không cho chúng ta biết chúng ta cứ thấy là dao động như như là O'Neill có chia sẻ nếu nếu các bạn theo dõi về viết A thì bạn thấy là ở đoạn đầu chúng ta thấy là dao động rất là lớn đúng không ạ dao động rất lớn đây là những quá trình đầu tiên là nó mua Đấy, BC chúng ta là quá mua đúng không? quá mua tức là nhà đầu tư nhỏ lẻ khi mà nó chạy tăng này toàn mua đu đỉnh đó, toàn mua đu đỉnh và sau đó thì nó sẽ có biên độ hẹp dần và những cái tín hiệu chúng ta gọi là những tín hiệu Ờ, tăng mạnh đây tăng mạnh rất là mạnh đây thì sau khi những tín hiệu tăng mạnh như này thì cổ phiếu không tăng và thậm chí là nó sẽ siết chặt trở lại bạn thấy không ạ nó siết chặt trở lại và khi nó siết chặt trở lại thì các bạn thấy là những cái tín hiệu và xác nhận ở đây chúng là JAC trong việc chúng ta gọi là viết tắt đấy, đó là vượt thoát vượt cản đây là cái quá trình vượt cản ở những vùng này thì chúng ta sẽ không mua được à, không mua được thế thì ở trong những vượt cản này chúng ta phải biết rằng là nếu theo nguyên tắc của chúng ta chúng ta hiểu về chất thì cái khối lượng ở đây nó phải tăng mạnh hơn so với khối lượng ở bụng này à, đầu tiên là cái thứ hai những cái quá trình mà gãy cái vùng hỗ trợ đây những cái vùng hỗ trợ này thì khối lượng nó phải thấp dần đi ạ những cái vùng hỗ trợ này này đấy nó khối lượng thấp dần đi và việc nó sẽ xác nhận tăng lúc này chúng ta mới thành công chứ không phải là chúng ta mua chúng ta cứ ở đây là mô hình ra vát đây là mô hình của uh, phẳng và rất nhiều người đã bị thua lỗ bởi vì chúng ta không nắm được nguyên lý thì trong video này để cho chúng ta nhìn thấy là những cái video dạng như này thực tế các bạn thấy là không ai chia sẻ với các bạn cả nên việc mà bạn hiểu rõ rằng là cái việc mà nó dao động như này chúng ta hiểu đây này cái đoạn 6 này đấy, đó là cái quá trình siết chặt nó càng cạn kiệt thậm chí nó có thể bị phá vỡ những vùng hỗ trợ này không vấn đề gì cả nó là gì ạ à? đó là những món quà nó dành cho chúng ta và chỉ khi nào nó gì ạ à? xuất hiện cái chín này số 9 này này nó xác nhận thì bạn có thể mua và các bạn có thể có hai nhịp mua mua ở cái nhịp xác nhận và mua ở một cái nhịp tăng tiếp ok và các bạn sẽ à, không phải đến lâu Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn một hai ví dụ để các bạn có thể ứng dụng vào để chúng ta kiếm được tiền ngay khi mà xem những video của Dũng thay vì chúng ta thấy là ông ông này chỉ nói là lý thuyết suông thôi nên bạn nào mà xem mà mang tính chất là hời hợt thì Dũng nghĩ là chúng ta tốt nhất là chúng ta không nên xem bởi vì thứ nhất là nó không có kết quả đúng không nó không kết quả và nó làm cho chúng ta lãng phí thời gian nhưng nếu chúng ta thực sự là chúng ta muốn uh, hiểu rõ tại vì Dũng không phải là Ờ, đưa cho chúng ta những con cá mà Dũng chia sẻ chúng ta để những cái kiến thức thực sự rất giá trị trong chiến lược đầu tư của mình ok và chúng ta sẽ thấy rằng là cái cổ phiếu đầu tiên các bạn sẽ thấy là à, trước kia mà chúng ta nhìn thấy là cái cổ phiếu về quá khứ chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu à, ờ, PHR chúng ta nhìn ạ đây là một cái đoạn à, à, nó có thể là phẳng nhưng đây chúng ta sẽ nhìn cái đoạn này cho dễ chúng ta coi như cái đoạn này là mô hình phẳng đấy ạ chúng ta nhìn đúng không ạ ở dẫn đầu chúng ta thấy là dao động rất là mạnh đúng không đây nó dao động rất mạnh khi được dao động rất mạnh thì chúng ta thấy là những cái đợt rũ này khối lượng lớn đúng không khối lượng lớn sợ không lo chứ khối lượng lớn như này là nó đang phân phối mà và sau đó nó lại hồi ngay hồi ngay như tưởng là nó hồi xong thì nó sẽ tăng ngay nhưng nó lại tiếp tục rũ và rũ lần này thì chúng ta đã đo lường được khối lượng thấp hơn rồi và khi mà chúng ta đo lường thấp hơn lượng thấp hơn rồi thì đây là cái cái gì ạ à? nếu học về viết a chúng ta thấy là đây là mô hình phẳng mà đáng quan tâm đúng không đây là mô hình phẳng đáng quan tâm và lần thứ ba nó rũ cho lần nữa và khối lượng nó là gần như không bị bán ra Nếu chúng ta gọi là test hay là rũ lần nữa khối lượng không bán ra thì chúng ta chỉ đợi quá trình xác nhận là chúng ta mua rồi ạ à. đây đợi xác nhận là chúng ta mua đây là cái cách mà chúng ta mua có độ an toàn bởi vì thứ nhất là nó vượt qua đỉnh cái thứ hai là nó rũ ra tất cả những cái vùng hỗ trợ rồi mà nó không có bán tháo khối lượng thì lúc này chúng ta mua độ an toàn rất là cao đúng không an toàn cực kỳ cao và bạn có thể tham khảo ở vùng này chúng ta thấy nó tương tự như vậy thế thì ở đây chúng ta lại làm ngược lại một chút ạ à thế ở giai đoạn này thì chúng ta thấy nó cũng tương tự như vậy đúng không chúng ta cũng thấy là tương tự như vậy tức là thứ nhất là chúng ta thấy là những cái tín hiệu về xu hướng ở đây là rất tích cực đúng không à, chúng ta thấy rũ lần đầu đúng không rũ lần đầu rất là tuyệt vời rũ lần thứ hai khối lượng thấp rũ lần thứ ba khối lượng thấp hơn đúng không đây là những tín hiệu rất là tốt nhưng bây giờ chúng ta cần phải đợi xác nhận thì nó mới lên được nếu mà chúng ta mua trước hoặc là đợi ờ, thấy nó rẻ mua trước giống như là các bác phân tích cơ bản là bảo ôi cổ phiếu uh, công nghiệp tuyệt vời lắm mua đi thế nọ thế kia thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế thì ở đây chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu đã bị gãy kênh chúng ta gọi là gãy kênh với khối lượng lớn như này thì về cơ bản thứ nhất là chúng ta cứ cần phải bán ra ờ, khi nó gãy kênh khối lượng lớn bán ra còn khi nào nó có thể tích lũy lại chúng ta tính sau bởi vì chúng ta quan tâm có hai nhịp nhịp thứ nhất nó phải vượt qua cái đỉnh này này vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn cái thứ hai là chúng ta đang vi phạm cái nguyên tắc đó là nó gãy những cái kênh này mà khối lượng nó ở cao hơn thì rõ ràng nó đang vi phạm nguyên tắc của chúng ta và chúng ta thấy thường thì nó sẽ có khi mà nó nó có những cái kiểu dạng như này khi nó giảm rất mạnh gãy kênh thì nó phải có những đợt test lại mà chỉ khi này chúng ta mới mua đấy ạ à, chỉ khi nó quay trở lại nó tích lại lúc khi này chúng ta mới mua thôi còn tuyệt đối chúng ta sẽ không mua ở những vùng này dù nó rẻ nó tốt và chúng ta thấy mà cổ phiếu có thể nó phản ánh rõ cái cái thực sự là nó là tốt hay là không tốt khi mà uh, kết quả kinh doanh nó có thể là quý ba này không đạt như kỳ vọng thậm chí là thấp nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là có thể quý 4 nó tiếp tục tăng bởi vì những cái quá trình mà cổ phiếu nó có có thể trong cái cái cái, cái cơ cấu cũng như là cái hoạch toán có thể quý 3 nó không hoạch toán quý 4 hoạch toán thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp để xem là trong những thời gian tới nó biến động như nào thay vì chúng ta thấy là à, chia sẻ nó đang tốt chúng ta mua vào à, một cổ phiếu nữa các bạn có thể thấy rằng là nó đang trong những tiến trình khá là ok nếu mà theo về những cái mẫu hình chúng ta chia sẻ tức là chúng ta nhìn này à, một cái xu hướng đi lên rất là mạnh nó đã có trình test à, tiếp tục test đúng không và những cái quá trình test kiểm tra sau này khối lượng nó thấp hơn và chúng ta biết rằng là chúng ta đợi một cái gì ạ à? chúng ta gọi là GSC tức là cái quá trình xác nhận vượt qua cái đỉnh này phải khối lượng phải lớn hơn cái vùng 2 triệu cổ phiếu này nó mới thành công còn nó thấp hơn thì các bạn biết rằng là nó lại test lại và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta gặp rất nhiều rủi ro chẳng hạn như đây chúng ta nhìn ở đây khối lượng này nếu chúng ta so sánh với những cái khối lượng ở đây này à, đây là những khối lượng đây chúng ta nhìn này những khối lượng ở đây rất là lớn đúng không khối lượng rất lớn nó vượt qua những đỉnh khối lượng này rất lớn này ạ đấy à, rất lớn thì khi mà nó vượt qua những cái đỉnh này khối lượng lớn thì rõ ràng ở đây nó khối lượng điểm này à, nó thấp hơn khối lượng này điểm này thì khả năng nó tăng tốc là rất là thấp đúng không ạ khả năng tăng tốc rất là thấp nên chúng ta thấy là cái điều kiện quyên quyết của đây nó phải xác nhận khối lượng rất lớn đây tuy rằng là đang rất là siết chặt rồi ạ à siết chặt thì siết chặt nó kiểm tra kiểm tra nhưng uh, dù đó là mô hình phẳng đúng không ạ đây là cái vùng phẳng đúng không phẳng rất là phẳng à, đây là cái vùng hỗ trợ và phía trên này là vùng kháng cự nhưng để vượt qua kháng cự thì bạn về lý thuyết chúng ta sẽ thấy nó phải vượt qua nó phải vượt thoát cả thì đây là một trong những ví dụ để các bạn biết là à, ứng dụng VSA trong phân tích cổ phiếu hay là phân tích về các slim phân tích về V à, phân tích về những mô hình tách tê cầm phân tích về mô hình phẳng phân tích hay đáy phân tích tất cả những cái mẫu hình trong cái casim thực sự nó dễ như ăn cháo đúng không ạ nó thực sự là dễ nếu các bạn thực sự các bạn quay trở lại các bạn học các bạn hiểu rõ được những cái ờ, sau này cũng chia sẻ thêm để chúng ta thấy rằng là ờ, không phải là cái gì mà chúng ta cứ phải uh, sử dụng quá nhiều các đường trung bình động mà ACD rồi SI làm gì mà chúng ta cứ phải đo lường và nó khi nào đạt điều kiện chúng ta mua chẳng hạn như nếu ở đây chúng ta thấy là nhiều lúc chúng ta sẽ không thể biết rằng là tại vì ở đây nếu nhìn vào đây ở đây rất mỏng có thể xuyên qua có thể Ờ, có thể nó xuyên qua đúng không tại vì mê mảnh xuyên qua xuyên lên xuống xuống rất là là, là là là dễ dàng hoặc là chúng ta thấy là những chỉ báo đây thì có những chỉ báo thì nó đã cắt lên năm tư tốt ạ à. có những chỉ báo thì nó lại không tốt chẳng hạn thế đây chỉ chỉ ấm MACD có thể nó cắt uh, chuẩn bị cắt xuống cái đại xấu thì như vậy chúng ta có thể gặp rất nhiều rủi ro hoặc là chúng ta thấy là nhiều chỉ báo khác đây rất nhiều chỉ báo khác các bạn sẽ thấy rằng là uh, chúng ta sẽ mất phương hướng cho quá trình đầu tư của mình nên đây là một trong những cái gì ạ cách để chúng ta ứng dụng VSA trong việc mà phân tích uh, các slim các mô hình các slim các ờ, mô hình trong uh, mô hình tách tay cầm các mô hình về phẳng các mô hình hay đáy và nhiều mô hình khác và ngày mai Dũng sẽ chia sẻ là chúng ta ứng dụng về VSA trong việc mà áp dụng những cái mô hình của uh, mà Mac Mini Mac Mini một trong những nhà đầu tư rất huyền thoại uh, đấy là một chiến lược đầu tư tăng trưởng và nếu bạn áp dụng vết A vào thì Dũng tin chắc rằng là cái sự thay đổi của bạn trong đầu tư chứng khoán là rất là, là cao và bạn biết rằng khi nào bạn tham gia thị trường chứ không phải là bạn cứ mua sớm không là mua muộn hoặc một cổ phiếu mà Dũng chia sẻ nó chưa đáp ứng được tiêu chí mua bạn mua trước rồi sau đó bạn sai thì bạn sẽ có những cái ờ, nói nó không chính xác nên Dũng mong rằng nếu các bạn đã thực sự xem những bạn đã hiểu rồi thì có những cái comment kiểu như vậy thì chúng ta cũng giải thích cho các bạn ấy biết đó là vì sao các bạn bị sai hoặc là vì sao các bạn nó chưa đúng trong cái việc mà áp dụng thì đấy là cái mà để chúng ta chia sẻ với nhau chúng ta hiểu nhau chứ không phải là à, nói ai đúng ai sai tại vì đây là một cái kênh mà dùng chia sẻ kiến thức cho rất nhiều các anh chị em các bạn à, để các bạn có thể thấy, thấy rằng, rằng là à, với đầu tư thì hiểu rõ được mẫu hình nó mới quyết định khả năng thành công của chúng ta một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi cái kênh uh, Quang Dũng DVD ạ, Quang Dũng DVD ở phần bên dưới và nếu các bạn thấy là những cái chương trình này thực sự hay, những kiến thức này thực sự bổ ích thì thứ nhất là uh, like cho Dũng một cái và hãy comment những cái gì bạn mong muốn và đặc biệt là những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh sớm bởi vì uh, những cái, cái, cái kiến thức này Dũng thường xuyên phát ngày nào cũng phát buổi tối nào cũng có và khi bạn phát thì bạn sẽ là người đầu tiên được xem và hiểu rõ được cái kiến thức ờ, trang bị cho bạn những kiến thức tuyệt vời trong quá trình đầu tư à, xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi tối ngày mai và chúc các bạn thành công xin cảm ơn